vì sao mình con để con đuổi được bệnh thì không không bị ho lắm mà con thì con nhất định con không uống thuốc từ cái ngày mà con bị biếu cổ đấy là thầy dạy con là con quyết định là con không uống thuốc con nghĩ là con cứ ôm chặt hát thôi và thầy đâu con không uống thuốc thì là à, của đội con vẫn là cứ giấu các cháu ở nhà con bảo này dạ, không là thuốc uống rồi rồi thì các bạn uống mãi uống đủ thôi chứ cứ uống gì nên là thật ra con chỉ ôn khác rồi con thầy thầy thì là con là con hiện nay con vẫn còn cứ là con cứ bị ho ho ấy kiểu ví dụ là hôm như là kiểu mà ừ. thời tiết ấy thì con sẽ bị là nó ừ. như là viêm họng hơi sạch thì ừ. tôi khoảng 7 ngày hay một 40 ngày thì nó vẫn bị ấy thì con con tưới được nhưng mà nó hơi lâu dạ. thế thì bạn tôi vẫn còn ngậm một chút uh,